여거 지문은 애가 보여 로구 티에나 여러로노 와는 장과하오 군도시야 거치 루이 뭐는 로이 구시여 也是撒开掉。 kia haitia kunya Como neno no kuyen kashia Sa tolun du ti ko dia Kita ki ko ko long shia She ko pua yua ti non jia Lột tu tu ning jong li ku She hân no ko ku ua tao Ye cho yo nyo de de jia Yo ko shi mua nơ e ko ho po yo lu ku ti anna chỉ lưu vì mùa nơ lo vì cô chỉ nhỏ ya chỉ sắc khía tia cô lù con nhỏ tia chỉ mùa nơ e có học cô nhà cô thì na à yo tia ư so chỉ bao tia xin chỉ li cha nu nó e tu con yo yo tia tu con lù lù cô yêu chị ua có chia môn chị Thì xin nó nô sao yả nè tư ly cô yêu nhớ anh đẩy nó cháy cô Yêu nó tư liệu có chia môn Nhớ trong tiệc có chèn chua tươi mua nữ e có của yo lu cú thiên yo lo lu no one nữ chẳng qua hao cú no xia có chi lu vì mua nữ lo vì cú chi yo thì xí xa kia tia cú lu có yo tia chi mua nữ e có của yo nhà cú thiên yo tia ư so shi bao kia xin chi li cha nu nó thì tu có nhỏ nhỏ kia tu có lột đường thì nữ quay yêu cũ yêu hai tia chỉ ngon nè nó chứ cứ giả nữ yêu yong gì cứ yêu chua có xiêm món gì chỉ nung nó thôi giả à nữ tứ li cứ yêu nhón đời nó say con nhưng nữ tư nữa có xiêm món 那种地涯各种错误。